Xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay tôi quyết định làm cái video này Làm cái video này để giới thiệu cho anh em Đến tất cả anh em làm đang chơi tài xỉu Anh em đi đánh tài xỉu Mà anh em vẫn còn đang lo âu hay là phải nghĩ đến những cái máy phân âm tài xỉu Tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 2021 này dành cho anh em Đấy, dành cho anh em đi chơi tài xỉu mà anh em khắc chế lại được cái máy phân âm nhá thì cái à, đồ chơi ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái máy à, làm giảm tần sóng của cái máy phân âm làm giảm cái tần sóng của máy phân âm thì anh em cũng đã biết anh em nào mà chưa rồi anh em biết anh em à, dùng cái máy phân âm anh em đi đánh tài xỉu thì là cái khoảng cách mà anh em sẽ bắt được nó À, anh em về cái khoảng cách mà cái máy phân âm đấy, bắt được cái hay là bắt được hay là nghe được cái âm của bộ hồ tề xỉu ấy, thì à, nó có khoảng cách là từ 1 mét cho đến 1 mét 2 đó 1 mét cho đến 1 mét 2 thì khi mà anh em có cái máy làm giảm tần sóng của cái máy phân âm này thì à, cái máy phân âm nó chỉ bắt được trong cái phạm vi 10 cho đến 20 phân Đấy, chỉ bắt được trong khoảng 10 cho đến 20 phân thì 10 đến 20 phân thì sẽ rất là khó để cho anh em nào mà đang chơi cái máy phân âm anh em có thể là bắt được Đấy. đây là cái đồ chơi tài xỉu mới nhất 2021 này dành cho anh em Đấy, đặc biệt là anh em nào chưa thể khắc phục khắc chế được cái máy phân âm thì anh em thì đây chính là cái sự lựa chọn của anh em Đấy, cái sự lựa chọn của anh em thì cái máy thì cái máy à, làm à, giảm cái tần sóng Đấy, hay là cái tầm nghe của cái máy phân âm nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nha hiện tại ở bên cơ sở tôi đang chỉ có duy nhất một cái máy đang chỉ có duy nhất một cái máy thì ngày hôm nay tôi review cho anh em anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ ờ, đồ chơi này và muốn khắc chế được cái máy phân âm thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái máy làm giảm tần sóng của cái máy phân âm để cho anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu thì anh em không cần phải lo gì đến cái máy phân âm cả đây là cái đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em nhé khi mà anh em đến sân chơi thì anh em chỉ cần cầm cái máy này thôi cầm cái máy à, cái máy à, làm giảm tần sóng của cái à, làm giảm tần sóng của cái máy phân âm Đấy làm giảm tần sóng là làm giảm cái cái cái tầm nghe của cái bộ máy phân âm Đấy. thì à, cái cách chơi thì rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần cầm cái máy này vào anh em bật cái nguồn lên nhé anh em bật nguồn lên là anh em có thể anh em có thể là thoải mái và tự tin để anh em có thể chơi nhé đảm bảo luôn là anh em cái máy phân âm nó không thể bắt được Đấy. thì ờ, ngày hôm nay tôi cũng chưa ngày nay tôi cũng ờ, chưa có cái máy phân âm để còn test thử cho anh em đấy nhưng mà anh em nào mà đã xem được cái video này rồi thì anh em cũng đã biết được đã có cái máy khắc chế máy phân âm đấy, để cho anh em thứ nhất là anh em không phải tìm cái nhiều về cái máy phân âm nữa tìm nhiều thì anh em lại bị lừa nhiều Đấy, ngày hôm nay tôi quyết định ra cái quyết định review cho anh em cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu bịp cái bộ ờ, máy ờ, làm giảm tần sóng của máy phân âm Đấy, làm giảm tần sóng của máy phân âm hay là giảm cái độ nghe của nó để cho anh em đi chơi nó xanh chín hơn nhé đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái máy ờ, làm giảm tần sóng máy phân âm này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình và đặc biệt là khi mà anh em cầm cái máy này đến sân chơi có máy phân âm cái máy này nó sẽ báo cho anh em nhé có máy phân âm máy nó sẽ báo cho anh em đấy, nó sẽ dung cho anh em một dung dài cực dài luôn đấy đấy là nó bắt được cái máy phân âm đây chính là cái bộ máy à, phá sóng hay là cái máy ngăn cản cái tần sóng của cái mic nghe của cái máy phân âm nhé Đấy. thì anh em nào nào mà muốn anh em nào mà xem được video này mà muốn tìm hiểu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi nhé thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, hẹn gặp anh em ở những cái video sau để tôi sẽ review cho anh em cái máy máy làm giảm cái tần sóng của cái máy phân âm này nó sẽ khắc chế cái máy phân âm nó như thế nào thì video sau tôi sẽ lấy cái máy phân âm tôi sẽ review cho anh em nhé đấy thì video này tôi chỉ làm cho anh em giới thiệu cho anh em qua về cái máy làm giảm tần sóng của máy phân âm thôi để thì anh em để cho anh em đi chơi cho có tự tin hơn nhé thì video này làm đến đây là hết rồi chào tạm biệt các anh em anh em xem nhớ đăng ký kênh để theo dõi cái video mà tôi review cho anh em cái máy làm giảm tần sóng máy làm giảm tần sóng của tài xỉu để làm giảm cái tần sóng bắt sóng bắt tiếng của cái bộ hột tài xỉu của cái máy phân âm Đấy. chào tạm biệt các anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau